chào các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Phước Hôm nay Phước sẽ giới thiệu cho các bạn một cụ à, Năm nay đã 83 tuổi Vẫn à, mưu sinh Và hiện tại là Phước đang đứng tại đường à, Trần Quang Diệu Cái đường đi dài vô Thì Phước có để à, cái đoạn đường á, ở bên à, kế bên cái clip ông năm nay là ông nhiêu tuổi rồi không 83 83 tuổi hả không Ủa ở đây là ông bán đây lâu chưa dạ, bán ở đây là 4 năm 4 năm rồi đó hả là nhà mình gần đây luôn hay gì không ở hẻm 12 Bình Thủy à, ở nhà trọ ở hẻm 12 Bình Thủy trên đó hả yeah. Dạ. rồi buổi sáng là mình uh, đi, xe ôm xuống. đi xe ôm xuống bán dạ yeah. Dạ. rồi xong rồi mình uh, chưa đi về hả không đi về 60 30 là một ngày là ở đây ông bán được bao nhiêu vé không ờ, ờ, hai trăm vé trở lại hai là ngày mình kiếm cũng được một trăm mấy hai trăm ngàn hai trăm ở đây dạ. dạ. ở nhà trọ dạ ở nhà trọ năm nay là 21 năm ở nhà trọ năm nay là 21 năm phải không dạ. còn ở đây là con cháu không ở đây luôn hay là Không, dạ, sao ở đây dạ ở đây cho ngồi nhờ không con hỏi là ông ở trọ trên dưới trển á mình ở với con cháu mình luôn hay sao không dạ ở hai chồng già à rồi bà rồi con nó cũng nghèo con đi làm đây làm mướn á dạ có bốn đứa hai cha mà nay nó làm sao dạ còn ở đây uh, là người ta cho ngồi nhờ ở đây đa số chắc là ông bán ờ, khách quen không có không bạn à, thấy ở trong khuất cái trong này dạ. nếu mà không biết là không có mua được dạ, nhờ ủng hộ dạ sức khỏe không còn khỏe không không cũng ờ, yếu rồi nhưng mà mình cũng gắng dạ. dạ là trong mình mình nó có bệnh hoạn gì không á à là đi lâu đi không nổi là trước ông bị tai nạn á hả dạ. dạ là mình đi là phải nhờ cây gậy này dạ, không dạ, dạ cũng bị dạ bệnh xã nó cũng đau dạ Mình cốt với tiểu đường bảy trăm năm nay mờ mờ thấy không uống thuốc hoài dạ lấy con 5 tờ thôi cái hồi khớp coi còn sót không không đó rồi lấy con 5 tờ thôi còn có 8 tờ có 9 tờ vậy lấy con luôn đi dạ ở trên chảnh là mình ở trọ đây là một tháng bao nhiêu không tháng à, nước điện luôn là 800 800 rồi à, à, bà ở nhà là à, cũng còn khỏe không có có làm gì thêm không đâu có làm gì được chỉ dạ. đau khớp thôi dạ mấy năm nay mà đi cũng chống gậy dạ cũng đi à, ờ, chống gậy đi vô đi ra nó tới lui nấu cơm rồi dạ còn uh, con à, bốn uh, người con của uh, hai ông bà có lâu lâu có gửi tiền gì không hay là lâu lâu nó có thì gửi gì dạ vài ba trăm dạ hai ba trăm ba bốn trăm gì đó nó tiếp vô còn tiền nhà còn không có thì vợ chồng bác lo à. đi bán cái này lo như theo con biết là mình trên 80 tuổi là được à, hưởng cái à, chế độ gì của phường giấy tờ mất là quê mình là ở đây luôn hay gì không trước cái bác à, tranh rẽ cái gì ở đâu không ở cầu nhiếm á ở cầu, cầu nhiếm à cầu nhiếm phong điềm con biết chỗ đó dạ. ở đây giống cũng xa ông chồng lúc trước là nhà mình em trọng không hồi trước là cha sanh mẹ đẻ trong đó dạ nội ngoại về trong đó luôn dạ rồi giờ ờ, giờ ra đây mình đã chọn ở đây như mình ờ, bán hết đất đai phải không đất hơn bác không có miếng nào vậy dạ. Thì dòng họ nó dành hết ở đây cũng như tay công chân rồi dạ không có cục đất liễu diêm dạ từ đó mà trồng hồi trước bác bằng lao động dữ lắm đẩy ba gác đi mạch lô tàu làm lơi xe rồi bóc giác xà lan đủ thứ á dạ đấy mình làm kiếm sống cái nghề làm sống được cuộc sống mình đừng có làm cái gì nhờ vuốt thôi dạ đúng rồi ạ ở đây là người ta thường đã kêu ông là tên gì ta à, kêu hai à, là kêu uh, ông hai ha dạ. dạ rồi còn tên của ông là tên gì tên bôn tên bôn hả ờ, lê là... giang bôn lê giang bôn là bôn là bờ bờ bờ bay bò á không à, bê. pháp tên pháp à b b b u à, b u là tai rồi mình vẫn còn nghe rõ không như nãy giờ con nói chuyện không ông nghe rõ không rõ dạ nhưng mà con mắt thôi con mắt dạ. mờ thôi dạ con tai bước mà năm nay nó yếu rồi dạ chứ năm trước bác còn sổ kim được mà <laughs> dạ thì chẳng hạn như trưa 11, 12 giờ rồi ờ, ông ăn cơm đâu dạ cũng ờ, ăn cơm tiệm bậy bạ dạ ở đây thì mình đi ăn vòng vòng ở đây hả gì không dạ không có sao ăn là mua à mua trước đem theo có khi bà con ta cho đây là đây đây là cái ờ, hộp cơm á các bạn là ông mỗi buổi sáng ông ờ, một là ông đem theo hai là bà con xung quanh người ta thấy ờ, thương người ta gửi ông đó thì giờ này còn sớm bởi ông cũng chưa có ăn